từ vùng 1000 1200 1126 và cái mức thấp nhất hôm nay là với một vùng 1079 thì có có có thị trường có hồi một chút xíu đúng không ạ và hôm nay các bạn chị thấy là khối nước ngoại và khối tự doanh đều đồng loạt bán ròng khối ngoại và khối tự doanh đồng loạt bán ròng hơn 500 tỷ trên thị trường và khi mà hai ông lớn này trên thị trường được cùng cùng bán một lúc đúng không? nó tạo ra hiệu ứng gọi là hiệu ứng hòn tuyết lăn đấy nó dẫn đến một điều chuyện là gì ạ dẫn đến một điều là à, tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bán theo tại vì thấy thị trường nó giảm quá mà đúng không ạ và toàn thị trường hôm nay các chị đều thấy là toàn thị trường hôm nay đây mình bật cái bảng à, cổ phiếu của VN30 lên này. toàn thị trường hôm nay thì có tới là ở trong rổ VN30 thôi tính rổ trong rổ VN30 thôi là đã, đã có 11 ma sạm 11 mã giảm sàn và chỉ có một mã xanh à 29 mã à, giảm chỉ có một mã xanh là VSC Big và 29 mã giảm đó và chỉ còn là nhưng mà trong 29 mã à, mã giảm đó thì mất 11 mã giảm sàn và toàn thị trường hôm nay có 43 mã tăng mã xanh nhá và chỉ có 3 mã tăng trần 34 mã tham chiếu và 449 mã giảm trong 449 mã giảm đó thì có 136 mã giảm sàn đúng không ạ với một cái biên thị trường nó mở rộng như vậy thì cũng không có ngắc gì à, thì nó dẫn đến hậu quả là gì ạ là toàn à, thị trường hôm nay mở biên kéo giảm cực kỳ sâu đúng không ạ và đầu tàu kéo ờ, phiên ngày hôm nay các anh chị thấy là gì ạ đầu tàu kéo là dòng chứng khoán dòng ngân hàng đó, là đồng loạt giảm sàn hết đó. tất cả những cổ phiếu đại diện này đều giảm sàn hết giảm sàn la liệt à, và tác động ờ, nhiều nhất đối với Nam hôm nay là như Vietcombank này, BIDV, Hòa Phát, Techcombank, CTG, Masan, VPBank và MWG. Tất cả những ông lớn trong rổ VN30 đều kéo uh, chỗ đều kéo dập sàn hết cả, đúng không? Và ở chiều ngược lại thì VIX cứ tăng nhẹ chút xíu thì không đáng kể, không đáng kể. À, không đáng kể thì chỉ số thị trường đoạn này. Đấy. À, rồi, đó là về sơ qua về thị trường ngày hôm nay. Còn à, vậy thì thị, thị trường ngày mai nó như thế nào đối với đối với kiểu thị trường là đối với thị trường này ngày mai mình nghĩ khả năng ngày mai thị trường sẽ mở mở up down mở up down với một cái biên với một cái cái thị trường mà hôm qua cái cái, cái tâm lý sợ hãi của họ nhà đầu tư hôm nay họ, họ đang rất là hoảng loạn hoảng loạn khi mà tốc độ rơi mạnh mẽ như thế đúng không và cái gia tốc rơi nó con nó càng rơi mạnh thì khả năng đối với thị trường á khi mà gia tốc nó nó càng rơi mạnh thì khả năng vùng đáy sắp tới là nó khả năng nó nó vẫn sắp tới là nó vẫn còn đúng không tuy nhiên đối với thị trường này thì à, đối với thị trường này á đối với thị trường này thì các bạn à, các bạn nghĩ tạo đáy chưa thì mình mình mình cho rằng là thị trường nó về à, hôm trước ở trong các video trước của mình nha mình nói thị trường khả năng cao nó sẽ về vùng 1091 hoặc là 1090 kiểu như vậy những thị trường hôm nay nó đã giảm xuống vùng 1086 rồi nó cận biên thì mình có đưa các em một cái đường trend line đấy các gì các gì nhìn ra ạ nó mình có đưa các em một đường trend line thì khả năng về đoạn này nó sẽ có một nhịp hồi lên đấy đó là về phân tích về cái phân tích kỹ thuật là như vậy đúng không ạ nhưng mà đối với kiểu như thị trường này ấy, khả năng ngày mai thị trường nó sẽ vẫn giảm tiếp là khả năng vẫn rất là cao nha đúng không ạ thị trường ngày mai thì nó sẽ có những cái bạn nào đúng không ạ thì thị trường ngày mai một cái cửa tăng cửa tăng mà nó bật lại và ờ, xanh hoàn toàn là cũng uh, mình nghĩ là cũng khó khó có cửa đó đúng không đối với thị trường ngày mai á mình cho rằng là thị trường nó sẽ mưa gấp đao xuống đoạn này và khả năng sẽ có một nhịp hồi lên nhịp hồi lên quay lại lấp gáp lấp gáp là đúng không và thị trường uh, thị trường đây là tới khả năng nó vẫn còn tiếp tục điều chỉnh các anh chị ạ đúng không khi mà thị trường điều chỉnh thì chúng ta làm như thế nào ạ à? hạn chế bắt đáy tuyệt đối là bắt đáy đúng không ạ nhịp thứ sáu vừa rồi nhưng anh chị làm bắt đáy đoạn vừa rồi mình nghĩ là sau khi phiên giảm hôm nay là cũng rất rất là lo lắng rồi à, phiên hôm giảm hôm nay nó kéo mất anh quân chỉ đâu đó bảy khoảng 6 đến 7 phần trăm 6 đến 7 phần trăm thì anh chị nào mà mua bắt đáy được ở phiên thứ sáu tuần trước thì hôm nay coi như là hồi vốn còn như đối với thị trường ngày mai mà nó giảm sàn nữa thì à, mình tin chắc rằng đầu giờ chiều ngày mai thì sẽ một có lượng một cái một cái lượng hàng bán ra sau cái bắt đáy ở phiên thứ sáu về thì à, nó sẽ tạo áp lực lên phiên chiều khá là nặng để vào vào phiên ngày mai các chị ạ thì uh, hy vọng là thị trường ngày mai nó sẽ ổn định để cho các anh chị có thể thoát hàng kịp uh, thoát hàng uh, đúng không ạ mình hy vọng là như vậy thôi còn thị trường nó phản ứng như thế nào thì chị chúa mới biết còn mình mình chịu đúng không ạ thì đối với thị trường giai đoạn này ở ờ, video trước mình có nói các chị rồi giai đoạn này chúng ta hạn chế bắt đáy nếu các anh chị mà mơ, mua mới hay không thì nên đợi thị trường nó tạo đáy xong nó tạo đáy xong nó nó nó rơi xong nó bách test cho nặng nó bách test nó đi lên nó đi lên nó bách sau đó nó rơi lại nó bách test rồi chúng ta mới tham gia còn giai đoạn thị trường nó đang rơi như vậy thì hạn chế bắt đáy kể cả hạn chế bắt đáy đúng không thì giai đoạn phiên thứ sáu vừa rồi mình nghĩ là có rất là nhiều anh chị bị fomo và mua đúng không ạ thì uh, mình nghĩ rằng là các chị ờ, cũng chúng ta nên xem xét lại cái phương pháp đầu tư của mình rồi à, và đối với giai đoạn này thật thì, thì ra thật ra thì mình thấy là hầu hết tất cả cổ phiếu đều giảm và không có hầu như không có cổ phiếu nào để đáng chú ý để chúng ta mua mới giai đoạn này mà mình nghĩ là không không nên mua mới cũng mạnh như cổ phiếu CKG hôm nay cũng giảm sàn các chị này đúng không CKG hay TDC đúng không ạ à, kinh doanh phát triển Bình Dương đó TDC này giảm dạ hay là HAG kiểu như vậy cũng giảm sàn đấy thì những cổ phiếu mạnh mà nó giảm sàn thì mình, mình chắc chắn thị trường nó rất là yếu rồi à, và đối với thị trường này thì đó là từ, đối với thị trường giai đoạn này nó là thị trường của giai đoạn thị trường tiền mặt đúng không? anh chị nào có tiền mặt cầm à, cầm nhiều tiền mặt ở giai đoạn này là một cái lợi thế cực kỳ lớn khi mà thị trường nó tạo đáy khi mà tất cả các nhà đầu tư đều chán nản về thị trường chứng khoán đều khi mà các chị à, à, cái gì mà nghe ngoài ngoài ngoài ngoài xã hội người ta gì nghe thì nghe câu từ chứng khoán là cảm giác người ta dị ứng hay người ta cảm thấy là lo sợ à, hoảng loạn kiểu kiểu như vậy thì lúc đó đó chính là lúc mà hàng à, cái hàng rẻ thị trường cổ phiếu giá nó quá đã quá rẻ rồi nó đã ờ, người ta đã quăng ờ, người ta đã ném tài sản ra ngoài thị trường giống như rác vậy đó thì đấy là lúc chúng ta có thể ra tay mua cầm nhiều tiền mặt nhất có thể và lúc đó chúng ta đấy là lúc chúng ta có thể mua có thêm cổ phiếu để để à, chúng ta có thể gia tăng tài sản của mình đấy và thật ra thì thị trường chứng khoán nó cũng giống giống như bất cứ một cái thị trường nào khác trên thế giới nó đều tuân theo các cái quy luật của nó như quy luật cung cầu quy luật à, à, quy luật cung cầu rồi quy luật à, um, các yếu tố về tâm lý thị trường kiểu kiểu như vậy đúng không ạ nó đều tuân ờ, tuân theo nhưng mà thị thị trường nào cũng vậy thôi nó giảm nhiều rồi nó cũng sẽ lên mà nó tăng nhiều rồi nó sẽ giảm mà giảm nhiều rồi nó cũng sẽ lên bất cứ thị trường hàng thị trường hàng hóa nào cũng vậy thì bản chất cổ phiếu này nó cũng là một loại hàng hóa nhưng mà cái thanh khoản nó đặc biệt hơn và nó hàng hóa nó là một loại hàng hóa đặc biệt hơn đấy thanh khoản nó tốt hơn thì có những cổ phiếu thanh khoản tốt và có những cổ thành cổ phiếu thanh khoản xấu đúng không ạ vậy thì uh, giai đoạn này mình nghĩ là mình nghĩ là các chị nào ờ, bị âm tài khoản thì chắc cũng âm nhiều rồi đúng không mà giờ nói nói về cái gì mà cơ cấu, cơ cấu tài khoản như thế nào hay là trung bình giá như thế nào giai đoạn này thực ra cũng rất là rất là khó nói nếu chị nào âm nhiều thì mình nghĩ là cái gì mà mình chúng ta chưa biết được đâu là đáy của thị trường nên là ờ, có thể là hạn chế mở mua mới là một phần này rồi à, hoặc là canh những nhịp hồi để chúng ta gọi là chúng ta uh, chúng ta giảm giá vốn kiểu như kiểu như vậy với các chị canh canh giá thấp các chị mua vào và giá cao thì bán ra một phần một phần bằng cái phần các chị mà mua vào để nó giảm giá vốn thì giá cái giá vốn lại à, còn giai đoạn này thực ra thì uh, mình mình đang cầm full tiền mặt và chủ yếu là xem uh, đợi xem xem xét chuyển trường phái sinh thôi khi nào nó sẽ có những cái những cái phiên mà nó biên nó mở lớn như phiên hôm nay chẳng hạn thì mình có tham gia còn không thì đối với những cái phiên mà thị trường nó tham nó nó biên nó nhỏ thì hầu như là mình không có tham gia hôm nay là mình lên chia sẻ một số các cái nhận định về thị trường thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các anh chị trong ờ, đầu tư ở giai đoạn này và mong là các chị có thể vững tin đúng không ạ chúng ta không nên bỏ bỏ không nên bỏ mặc tài khoản chúng ta tiếp tục theo dõi thế thị trường thôi đúng không ạ ờ, không nên uh, sợ hóa bỏ mặc tài khoản thì nó cũng rất là lãng phí đúng không ạ Vâng, à, xin cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo ạ. À.